để xả chảy xuống kênh chính Đấy, chảy ầm ầm luôn hồ đời bắn Đấy, cung cấp ờ, nước tưới động lực cho 16 ha lúa của thôn Số Thượng. Còn có hai trạm các bạn, một trạm bên kia và trạm ở đây chạm tay cái ống hút thế này Đó, hai chạm bơm dầu bơm bằng động lực đây là cái ống hút của cái máy bơm dầu diesel ống khá là to phi khoảng 200 Đấy, bằng à, nhựa và nó nối dài lên trên này trên này có cái khớp nối cho ống nó khá là dài khoảng à, hơn chục mét cho nên là phải có cái khớp nối đây nối lại và vào trong nhà máy cái ống hút máy bơm nối với động cơ qua cái con sen kia là ống đầu ra ra bể xả và xuống kênh mương vào nội đồng đây máy bơm dầu đây các bạn diesel nó chạy bằng dầu đây là cái bình uh, làm mát cho nước nên là bình xăng. đây là toàn là chữ tàu thôi chữ Trung Quốc mình không hiểu những cái thông số này lắm đây 13,4 này 200 này 164 kg này cân nặng còn 200 này nó chữ tàu mình không hiểu được 13,4 đây ông ghi kW nhưng không biết phải là số watt của nó không đây thì tùy mình thôi mình ra to ra nhỏ thì nó lên to lên ờ, mạnh lên yếu đó đồ nổ cái này thì mình phải mồi lát nữa anh em sẽ mồi châm dầu châm nước máy quay máy nó hoạt động đây cái bên xả cái ờ, ống ờ, ra của máy bơm nó sẽ xả xuống bị xả đây và chảy xuống kênh kênh kia kênh kia chảy xuống nội đồng đó phải bơm bằng động lực các bạn đây là cái hồ nó không thể tự chảy được mà phải dùng bơm động lực máy bơm dầu diesel diesel. chúng mình đã bơm ờ, dòng dã trong 4 ờ, ngày rồi Đấy, 4 ngày bơm của một cái máy này nóng ờ, một một ngày bơm khoảng 10 ờ, giờ đồng hồ mà nước hồ xuống khá là nhanh xuống khoảng 50 ờ, cm hồ này khá rộng kéo ra kia xong có cái eo bên kia các bạn kéo sang bên kia nó rộng ờ. đổ dầu thế em bảo bên chỉnh chiếu nói nhỉ người ta cũng ăn cũng uống mình say không biết gì làm tin báo với thế làm tin rồi lúc đấy mấy giờ nhỉ lúc thành ngắn rồi không sớm nhỉ gần đêm nữa hai

Nghe là chắc út kì. Được kì. Này nó có mất con người lại Tôi ra đây, ra đây để con lạnh nữa. Tiếng vào đây hay đấy rồi đấy để xả chảy xuống kênh chính Đấy, chảy vào luôn